cho anh à, lấy thử à. à. cô na để anh cảm nhận luôn nha anh rồi em nói luôn này là một à, chấm sáu tục bô nha anh chấm sáu tục bô ông thử tục bô là khổ tôi <laughs> sướng quá rồi xuống không nổi <laughs> đầu trước cửa bảo vệ đem đưa giấy ra cọc <laughs> giờ người đắng Nó ghế dựa sao thoải máy Chạy chế độ sport Đánh qua đây không? À, dạ đánh qua đây nè ủa qua đây hả dạ qua phải ủa quẹo đâu quẹo phải đi thôi anh đi, chảnh anh vòng lại cũng được đánh vòng đây cũng được nè quẹo đây nè à. chảnh không có đường chảnh hết đường rồi ừ. vô đường đó, đó hả dạ vô cái đường đó là chạy vòng vòng vòng trong khu này cho nó ok im đó cân bằng điện tử luôn ừ, quá ừ. cs 5 kìa cs 5 chứ anh đầu lại đua chơi <coughs> thằng này ăn đứt xe 5 luôn á ừ. Eco Sport là ăn luôn có mẫu mẫu mẫu cũ hả ta xe 5 hả ừ. mẫu mới chạy ngang hả một chia đang chạy ngang em cũng không rành xe 5 lắm nhưng mà biết là xe 5 à, đây là đang ở chế độ về đây không dạ đúng rồi được phải luôn anh rồi vậy <laughs> nó mới đúng rồi đúng là thử xe ăn sao không có gì ăn <laughs> ai à, tôi khí đâu đâu mày ôi ông khách quá dữ <laughs> sao tôi khí lần mà vui quý trời ơi chưa có đụng mà bung gì ông khóa cửa sau lại chưa khóa rồi lóc cửa lại rồi tự ừ, lóc hết rồi yên tâm đi để ra khỏi xe ba thử xe chắc phải chắc anh này có vô happy land rồi nè happy land đua sáu mươi à, làm gì cơ ó má cân bằng nghe tiếng kìa này là bán tự động mà ờ, vô số tay bán nôn ruột luôn á <laughs> ông hoàng ông hoàng mới uh, phẫu thuật ruột thừa anh từ từ á <laughs> để không đau lại <laughs> không quay phim á má nôn ruột luôn á ông ơi quá sorry à, anh chạy vòng đi cho em xuống nơi xuống <laughs> xuống mời anh cho dạ, em xuống em đi bộ dạ, chạy dạ, cũng được mình test cần pho à test cần pho đi anh chạy em dịu xíu đi <laughs> bồng bền không thấy bồng bền không bồng bền thiệt chứ không đó là ông cứ nôn nao ruột không cái cái, cái, hệ xe. thống treo á à. xe xe nó thấy bồng bền không ngồi sao thấy bồng bền không ngồi sao thấy sao thấy là nó êm mà đó êm mà giờ em hơn rồi đó ừ. thì này chạy chứ có công pho mà anh bo vậy mà không lóc cửa cái chắc em văng ra ngoài luôn rồi đó dễ gì vậy không ngại số gian toàn không không ở sao không có có không ta có có công có mà nó lên công pho nó lên hơi chậm hơi chậm nó có đầu trễ anh ngã, ngã qua trước để tránh <laughs> nó về à, về à tránh nó bất ngờ bất ngờ nó mất ói cô đi đường này đúng là thử được cân bằng điện tử được dạ <laughs> không không à xanh hoài luôn tối nhậu quá thuốc Đó, nhậu ông kia nhậu ông bên đây hồi sáng là em đi còn không nổi nữa mà bây giờ tỉnh rồi đó <laughs> ông này là tôi biết không không phải mình mình chuẩn bị trước nó không có bị sốc mà mình ngồi vững cái khoảng số tay là cộng từ ha à, đúng, đúng rồi che cái này là cảnh báo tắt không ừ. cảm biến cảnh báo cảm biến tắt cảm biến Ồ, nó mạnh quá ừ. bạn mạnh hai chấm không nó cũng mạnh cái không bằng nhưng mà cũng không không có yếu vậy đâu không giọt mạnh ừ. nó bôn mà à, ở đây là mình về cạch thì tay phải về công ty luôn thử luôn ha mang tính quay mang tính vòng quay nó 5.3 này không được luôn thôi à, khoan khoan khoan đã khoan đã à. xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống đây à chút xíu ổi luôn bây giờ bỏ chạy à, bỏ chạy <laughs> ông ông bỏ chạy à một ông sáng ổng ổng bị lẩm thuốc rồi Chú, chừng xe <coughs> Rồi em này về cũng được nữa gì vậy <laughs> ngã ghế xào ngã ghế luôn à ừ. ghế nãy đọc xuống tính ờ, tính bao dưỡng hay tính làm gì đó. bao dưỡng chưa gài nút đâu quẹo về xô lưng luôn về về sau lưng về luôn hả đó, thật về chứ <laughs> dữ dòng này chạy bóc anh quá ngon quá, quá ngon, ngon. Cũng... cái tiếng không rồi thấy rồi thấy rồi thẳng lái giờ rồi lên dốc đầu nó đi không chạy kia lên dốc dạ. này không? dạ lên dốc này xong rồi rồi lên luôn rồi đậu đây nè. dòng này là quá ok hả anh không phải chơi không, phải chơi chỗ không gì để mà nói không gì để mà nói <laughs> khách có ờ, phát biểu ờ, cảm nghĩ về dòng này là không gì để nói nữa quá ok rồi cảm ơn anh